gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức anh muốn ta là của nhau từ đây em không còn khóc không còn nước mắt vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau nay em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay Thôi thì em xấu cho riêng anh Ngôi nhà trong trái tim em Lúc dân hờn trách móc lo sợ mất nhau Xin hãy tự vào vai bên em đã có anh sớt chia những buồn vui lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa qua sóng gió của